Hi everyone, my name is John and now I'm going to help you to do the video homework. So let's get started. Chào các bạn nha, mình là John và mình come back với lesson 2. Uh, hôm nay thì mình sẽ làm cái video này một cách phát âm, tập phát âm lại những cái từ vựng này. Uh, các bạn về nhà sẽ phát âm lại sau đó học thuộc ha và làm cái điền vào cái tờ kia. Sau đó thì sẽ có một cái đoạn hội thoại thì mình sẽ tập đọc theo sự phát âm dần ha. Ok, let's get started. ok đầu tiên là country ờ, chưa cần đọc từ này lát mình đọc ở cuối ra country quốc gia capital thủ đô language ờ, ngôn ngữ famous for nổi tiếng vì cái gì đó ok so first one we have okay we have this one first we have okay we have here we have China China ok chữ chai mình chờ chờ chỗ này đọc là chờ ha China Chai thì mình đọc to lên, n mình đọc bé lại nhá Chai, nè, chai đọc dài lên. Nhưng có dấu phẩy này là trọng âm, đọc to lên. Chai, nè. Rồi. Tiếp theo từ đơ này. Beijing, ok. Bay, đó là bay, a, Beijing, Jane, Jane. Ok, đọc âm y ngắn này, mình đọc thành âm e nhá, âm e nhá. Chờ, âm này đọc là chờ, chờ, miết lưỡi xuống, chờ chờ. Jane, Beijing trọng âm và âm thứ hai Beijing tiếng Chinese Chinese ở ờ, âm y và có dấu phẩy này ha Chinese Chinese trọng âm là âm knees chứ không đọc là Chinese không phải Chinese đọc từ chai rất là bé nhỏ lại Chinese Great Wall of China. Great Wall of China. Chữ từ wall thì mình đọc là wa o nhé. Wa o. Great Wall of China. Chỗ này chỗ nối âm l là of China. Vạn lý trường thành. South. Chỗ này con sờ xè thụt lè lưỡi ra. South Korea South Korea Nam Hàn Hàn Quốc á thì cái từ Korea trọng âm rơi vào âm Korea mình không đọc là Korea mà đọc là Korea ok South Korea Seoul, Korean ở chỗ này, này Seoul nhá Seoul O và O Seoul Seoul á Korean Korean, San Hưng Min ok San Hưng Min cái nào là Hưng á San Hưng Min cầu thủ bóng đá của đang chơi cho Tottenham Hotspur Japan Japan ok cái này mình đọc là e bẹt ha anh biết ha và trọng âm dựa vào âm pen Japan đọc mạnh âm pen Japan không đọc là Japan nhé không đó là Japan tiếp theo trọng âm cái này bị lệch này nó rơi vào âm âm y phải đọc to này ra Japanese Japanese không đọc là Japanese nhá Jap Jap Japanese Japanese học từ Japan bé, bé lại và knees kéo dài ra Japanese cái này là tên tiếng Anh hoa anh đảo mình đọc là Sakura cũng được hoa gọi là Sakura cũng được khác không sao ok vậy thì một cái trang này ấy, thì mình sẽ đọc hai lần ha một lần đọc chậm một lần đọc nhanh ví dụ nào China China Beijing Beijing Chinese Chinese Great Wall of China Great Wall of China South Korea South Korea Seoul Seoul, Korean, Korean, Sun Min, Japan, Japan, Japanese, Japanese, Sakura or Sakura. Next one. Nước Mỹ nè. Ok. Uh, mayor, con it. Mayor, America chỗ này đọc là re nhé không đọc là re America eh, America trong âm dấu Amer và cong lưỡi cuộn cái lưỡi lên Amer Amer America America Washington DC trong âm dấu wa nhé Washington nhé Washington DC Washington DC sờ nặng này cho nào Washington DC English English ừ, đọc là English không đọc là English không đọc y mà đọc là e nhé e e e e âm e âm e âm e âm e phải thẳng ra này ờ, âm e mà hạ miệng hơn nhá âm e à, nhưng mà hạ cái miệng xuống Eng không đọc là in English yeah. g âm g nhớ đây và âm s đây ok English the âm này lè lưỡi ra statue nhé statue statue the the statue đọc to lên statue đọc bé xuống statue of liberty ok chúng ta chuyển tờ thành đờ nhá liberty trọng âm giờ âm lê lê lê lê lê liberty ok liberty birdie the Statue of Liberty. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty. Okay, Liberty. The U U đọc là U U U U nhá. United. Chỗ này đọc chuyển, chuyển tờ thành đờ này. United. Nha, yeah, trọng âm giờ âm nái. United Kingdom. The United Kingdom. King đọc là e kingdom king còn là king eh, kingdom the united kingdom london đọc từ london kéo dài ra âm a nhé a a, london english big đọc là e big ben big ben tower tower ở ờ, con đấy big ben tower big ben tower n, đọc là e e India, India, New Delhi, New Delhi, okay, Delhi, Hindi, đọc là Hin, Hin, Hindi, Hindi, okay, tiếng uh, Hindi, tiếng tiếng Taj, Taj Mahal, Taj, ja, ja, ja, này là âm giờ như kiểu âm, âm giờ này nhá ja ja chu cái mỏ lên ja Taj Mahal Mahal nhé Hao nhé Taj Mahal ok mình sẽ có đây này America Vậy mình sẽ đọc trang này nhé đọc một lượt chậm sau đó một lượt nhanh America America Washington DC Washington, D.C. English. English. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty. Liberty. Okay. Liberty. India. India. New Delhi. New Delhi. Hindi. Hindi. Taj Mahal. Taj Mahal. Okay. tiếp, Mm Okay, next one, next, next, next, next one, next one. Tiếp nào, ờ, tới bán nhà. Spain, âm nở ngân ra. Spain, Spain, okay, Spain. Madrid, okay, Mad Madrid, okay, Madrid. Nào, ờ, moderate cho âm và âm dread nhé dera dera moderate moderate moderate moderate Spanish Spanish Spanish eh, Spanish Spanish tiếng bộ, ở ờ, tiếng Tây bạn nha bullfighting với chữ tờ chuyển thành đỏ bull chữ này đọc đọc chữ ư nhé bullfighting bullfighting. Okay, fighting, bullfighting. Portugal. Ừ, chỗ này mình đọc là Portugal. okay, trọng âm thầm por, cong lưỡi lên. Portugal, Portugal, Portugal. okay, Portugal. À, chỗ nào còn chờ. goal, Lisbon. okay, Lisbon. let đọc là e. Lisbon không được là Lisbon Lisbon nữa nhé Lisbon Portuguese Portuguese nhưng trọng âm nó bị biến vào âm is này rồi Portuguese Portuguese okay. Christian Cristiano Cristiano Courage T A rồi nó en thì Christian No. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Đấy, cầu thủ này à, một uh, Cristiano Ronaldo với cả Messi là hai cái cầu thủ là giành được nhiều quả bóng vàng nhất nhá, nổi tiếng nhất thế giới bây giờ đó. À, à, Israel, Israel, Israel, Israel, Israel đó, e e không nói y không nói Israel Israel thủ đô của nó Jerusalem Jerusalem Jerusalem Jerusalem Ngân vào âm rú ha Hebrew Hebrew âm um, năm này là mi dài nên cứ đọc là Hebrew high tech high tech high tech công nghệ cao ok trang này mình sẽ đọc hai lần ha các bạn thua đọc hai lần một lần chậm lần nhanh Spain Spain Madrid Madrid Spanish Spanish boat fighting boat fighting chữ đờ đây Portugal con lưỡi Portugal Lisbon Lisbon Portuguese Portuguese. Ừ, Geese nhầm rồi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Israel. Israel. Jerus Jerusalem. Jerusalem. Hebrew. High tech. Okay, high tech. Tiếp theo. Ừ, trời ơi, tiếp theo. Ok, tiếp theo mình sẽ có các cái nước này. Tôi đọc các nước ha. bài này dài lắm, bài này 50 từ vựng. <laughs> Bình thường mình học khoảng 30 từ vựng thôi, nhưng bài này phải 50. Kinh chưa? Một lesson học bao nhiêu? Tháo này là nặng đó, nhưng mọi người sẽ cố gắng được nếu mà chăm chỉ. Ok, đầu tiên, nước Iceland. Iceland. Iceland. Okay đọc từ đây sang nhé cứ hết kéo hết cái dòng này Sweden Sweden y dài mình có thể đọc là Sweden được nhá bỏ chữ đờ đi Sweden Sweden nhưng phải ngắt lên Sweden Sweden Thụy Điển Norway Norway cong lưỡi r này Norway Norway e chưa đọc là e không đọc là fin mà đọc là fen nhé e Finland Finland D, âm đờ nhỉ? Finland ừ, Phần Lan Finland chào the United chỗ này điều này chữ chữ chữ chữ chữ the nhá the United Kingdom đọc là e Kingdom the United Kingdom vương quốc Anh tiếp Denmark Mark Mark, o con lưỡi này Mark Mark Denmark Denmark Đan Mạch Ireland Ireland ở đây là I I R cộng với Ireland Ireland Ireland đây là Iceland đây là Ireland nhé Netherlands there cộng với Netherlands trọng âm cho mình nè Netherlands ok Hà Lan hoặc là Holland Holland ha Germany ja ja ja or cộng Germany Germany Đức Poland Poland ok Ba Lan có mm, Levan Đỗ đấy Lê Văn Whiskey Poland Poland không được là Po nhá là Poland ok Belarus Belarus trọng âm giờ âm Belarus Belarus Belarus đó tiếp Belgium Belgium trên này hơi bé một chút nó là đây này nó là Belgium đây là Bỉ này số 11 này Belgium ok Bỉ Bỉ Belgium Cho âm dương béo nhé Belgium đó. Belgium là có bạn là Kevin, Kevin, de Bruyne uh, check check đọc âm chờ nhé chờ check bên cao bật ra check cộng hòa cộng hòa séc Ukraine Ukraine trọng âm dương Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Russia Russia Nga nhé Russia Đấy. đang có đánh nhau giữa Russia với cả Ukraine France France nước Pháp như con S này nhá France Italy ok Italy chữ em I mình đọc là e chữ tờ mình đọc chuyển thành đờ ha trong âm sườn âm y Italy ok Italy ok Italy ý ừ, Italy đấy Austria Austria Áo nhá, Austria, hơi bé chút nữa cỡ 15 ấy, Austria, đừng có nhầm với Australia nhé, là nước Úc đấy. Hungary, Hungary, đây là Hung, Hungary. Romania, Romania, ờ, Romania đấy. Greece, có S ở cuối. Greece, y dài nhá. Greece, Hy Lạp turkey turkey cộng lưỡi âm er turkey thổ nhĩ kỳ spain âm n ngân à? spain spain thì nó thành uh, bộ âm um, ở tây bán nha nhá spain ha, um, uh, à, tiếp portugal portugal mình có thể là portu hoặc là portu được đó không sao portugal bồ bồ bồ bồ đó. vậy thì cái bài này ha các bạn đọc hai lần cho mình đầu tiên là Iceland Iceland đọc theo từ trái sang hang nhé Sweden Sweden Norway Finland Finland the United Kingdom the United Kingdom Denmark Denmark Ireland Ireland Netherlands Netherlands, Germany, Germany, Poland, Poland, Belarus, Belarus, Belgium, Belgium, Czech, Czech, U U yeah, yeah, yeah, Ukraine, Ukraine, Switzerland, Oh, quên tiếng này, Switzerland, Thụy Sĩ nhá, Swiss, Switzerland, Switzerland. Switzerland, Austria, Austria, Hungary, Hungary, Romania, Romania, France, Italy, Italy, Portugal, Portugal, Spain, Spain, Greece, Greece, Turkey, Turkey. Okay, done. So khi là mình đăng cái phần này rồi thì mình chuyển sang cái lục địa đây ha ok mình chuyển sang cái cái lục các cái lục địa ở đây các cái continent ở đây ha đầu tiên mình có này to Mỹ America America sometimes ở đây viết là y nhá thì mình có thể đọc ơ hoặc là e nhưng mình đừng đọc là America nhé. America hoặc là America America America Mỹ Europe u u u u bằng cái từ u ấy, u u u không đọc là du nhé mà là giờ giờ Europe Europe Asia đây là châu Âu nhé châu Âu là Europe châu Á Asia Asia châu Phi Africa đọc là Fre nhá, Fre e không là Africa mà là Africa Africa Australia Australia mình có đọc là Australia Australia mình đọc nhanh Australia Australia ừ. where is cái gì đó phải là it is in nhá where is Vietnam it is in Asia it is in Asia các cái từ in ngắn này chuyển hết cho mình thành âm e nha ed và chữ tờ chuyển thành đờ ed ed ed ed ed e e đế gen Asia e đế gen Asia nối âm gen đây Đấy. where con where is it? where is Vietnam it is in Asia tiếp theo country where đọc nhá where do you come from where con lưỡi này where you đầu giờ giờ không được là you nhá you cho nên come from where do you come from where do you come from I come from France Correctly. I come from France I come from France where is where con lưới e đọc là e không đọc là i. at đấy và nối âm đây e z e z where is it where is it it is in Europe it is in Europe it is in Europe it is in Europe chữ the the thì thành the it it, it is in nửa âm này it is in Europe chỗ này nửa âm khó what what city ok đọc là city city chuyển chữ y ngắn thành âm e âm tờ thành âm đỏ what city what city what city do you come from what city do you come from what city do you want what city do you want what city do you come from I come from Lyon, Okay. I come from Lyon. I come from Lyon. What is the capital? Có thể là capital nhé. Đừng đọc là capital là capital hoặc là capital đọc e cho mình nhé. Capital. Capital. Tool. capital of France. What is the capital of France? 的就听的 What is you know, What is the capital of France? It is Paris. Paris. Thì chữ này chuyển thành âm y e, y ngắn chuyển thành e nhé. Paris. Okay, Paris. They vì nó Paris nhé. Paris. It is and it is Paris. Yep. What? Language. Language. Which? Language. Which? Okay. Language. Which? Language. Do people. P is a people. Speak in French. in in French. What language do people speak in French? What language do people speak in France? In France, people speak French. In France, people speak French. In France, people speak French. What is France famous for? What is France famous for? what is France famous for? It is famous for Eiffel Tower. It is famous, famous for công Eiffel Tower công It is famous for it Eiffel. It is famous for Eiffel Tower. What is the population population âm a hơi to một tí nhưng mà âm lây rất là to cái là có đầu chữ âm sừng này âm cái đầu chữ âm sừng này âm sừng nặng ha population population dân số đó of France what is the population of France it is about 70 70 million. Eh, million. It's twenty million. Eh, million. It is about 70 million. Do you know? Do you know? Con can ha. Know what the population population of Vietnam is do you know what the population of Vietnam is? It is about 100 million. It is about 100 million. 100, 100, 100 million. Yep. Do you know what the capital, capital of Vietnam is. Do you know what the capital of Vietnam is? Ho Chi Minh City. Okay, city. Không được là city, mà gọi là city. Ho Chi Minh City. Now, it is Hanoi. Hanoi. Okay, Noi, Noi. Hanoi. No, it is Hanoi. Do you know what Hanoi means? Do you know what Hanoi means? Có thể là nhớ. Do you know what Hanoi means? Ha means rivers. Re, re, re, eh, rivers. Concept xét con Rivers. Nói Noi, or nhé. Noi means inside. Inside. The but yeah, In, the không inside mà đọc Inside. Inside. So, Hanoi means city inside rivers. So, Hanoi means city inside river, rivers. ok nào đấy vậy thì khi đọc xong nhé bắt đầu từ đây tôi sẽ đọc là đầu tiên một lần nổ từ sau đó đọc cả câu nhé Thế là hai lần đấy mỗi câu này đọc hai lần đầu tiên đọc từ câu ví dụ này where do you come from where do you come from đó câu tiếp I come from đó để mình đọc lần hoàn chỉnh nhé Where do you come from? I come from France. Where is it? It is in Europe. What city do you come here? Or what, what city do you come from? I come from Lyon. What is the capital of France? It is Paris. What language do you do people speak in France? What language do people speak in France? In France, People speak French. What is France famous for? It is famous for a Eiffel Tower. What is the population of France? It is about 70 million. Do you know what the population of Vietnam is? It is about 100 million. Do you know what the capital of Vietnam is? Ho Chi Minh City? No, it isn't. No, it is. No, it is Hanoi. Do you know what Hanoi means? Han, ha means rivers, Noi means inside. So Hanoi means city inside rivers. Okay, then Ha. Đó là cái phần uh, quốc audio. Mình sẽ quay bằng cái phần mềm Zoom đó xong mình quay lại màn hình mình đi record lại sau đó mình xuất video ra và mình đăng cái video đó lên kênh YouTube để chế độ unlisted để chế độ không công khai rồi mình dán cái link đấy vào cái bài group Facebook để mình chữa ha nhớ là cài đặt Facebook để chế độ có thể bình luận được thì mình chữa xong cái bài video của bạn mình dán vào đấy luôn thì nó lưu lưu lại mãi mãi ha cố gắng luyện tập ha ok good luck